Ở phần kiến thức, cô giáo sẽ có ví dụ sau. Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức. Cô có hai biểu thức như sau. Biểu thức thứ nhất, mở ngoặc 2 nhân 3 rồi nhân với 4. Biểu thức thứ hai, 2 nhân với mở ngoặc 3 nhân 4. Các con hãy quan sát và cùng tìm giá trị của hai biểu thức này. Và bây giờ thì chúng mình cùng làm nhé ta có 2 nhân 3 nhân với 4. Trong trường hợp này, cô trò mình phải thực hiện tích ở trong ngoặc trước. 2 nhân với 3 thì bằng 6. 6 nhân 4 kết quả bằng 24. Ở biểu thức thứ hai, tích của 2 nhân với mở ngoặc 3 nhân 4. Vậy trong trường hợp này thì 2 chúng mình sẽ giữ nguyên. 3 nhân 4 bằng 12 ta có 2 nhân với 12, kết quả bằng 24. Các con thấy giá trị của hai biểu thức này chúng như thế nào? Rõ ràng, hai biểu thức đều có giá trị bằng nhau. Vậy phép nhân có tính chất kết hợp. Cụ thể, ta sẽ có tích của thừa số thứ nhất với thừa số thứ hai đem nhân với thừa số thứ ba thì bằng thừa số thứ nhất nhân với tích của thừa số thứ ba và à, thứ hai và thứ ba. Và như vậy thì các con thấy phép nhân có tính chất kết hợp. Ta có thể kết hợp thừa số thứ nhất với thừa số thứ hai rồi đem nhân với thừa số thứ ba. Hoặc là ta có thể kết hợp thừa số thứ hai nhân với thừa số thứ ba rồi được tích bao nhiêu ta nhân với thừa số thứ nhất. Các con nhớ nhé phép nhân có tính chất kết hợp. Vì vậy, ta có thể kết hợp thừa số thứ nhất với thừa số thứ hai, rồi nhân với thừa số thứ ba.